Yo, chào các bạn, chào các bạn đến với kênh của mình mình làm uh, game TV đi à, Ok thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Desmond tập tiếp theo nha Ok thì hôm trước mình uh, cũng mình đi bắt được một vài con con bò điên này đây Đấy. Đấy con này con này nữa nè mình cũng thua vô cái chớp con này nó cùng. màu còn còn lấy đẹp đào xuống lại đi đào lại đi đây có thể là hàng kim cương á à, chỗ này hả ừ không phải đâu dàn gạt than là gì đâu cái than than là gì than là carbon đúng không đúng rồi đúng rồi đào xuống kia than là cấp ê có sao mà có thôi cho tụi kim cương đổi về bản thân hết ờ đê đê đừng để tôi tự bảo vệ bản thân nè nè nè nè nè nè tôi đưa rồi nè rồi nó ghê mày có ăn hộp vịt lộn không mình cũng không biết làm cái lớp bon là sao mình không nhớ cách làm đi nè xuân thanh không nhớ cách làm cái lớp bon rồi tao tao mày tao xin bon tình yêu hát ta ra ta ta đi tôi hát đưa cái vàng cho đây lớp bon nhớ rồi à. bây giờ tôi đang cùng mày đó mày ăn đi có quyền à, mèo chơi sao nó đổ hẳn vô bả mặt tôi Ôi chết, chết cục chơi luôn á Ở đây có hang rồi, đi xuống hang đi Đúng rồi, xuống đây rồi kinh khủng đạo gì đạo nữ tại đó bây giờ già vậy bạn không già quá đó trời luôn chị cũng thiệt nè mèo ơi tôi thề với mèo luôn á tôi thề mèo luôn cái này là kim cương thiệt đây tôi mà đặt kim cương tôi làm con chó đúng rồi rồi ok tôi thề với mèo luôn cái á sao không riêng vậy tôi không biết nữa tôi thề tôi không hề đặt ra tôi mà đặt ra tôi làm cái cày đấy không viên à đi không tìm được viên em nè nè nè thử nó đào cái này ơi tôi tôi tôi hả đào đào cục vàng rồi có chuyện tôi nữa rồi đào cục vàng có cục vàng dưới rồi tôi đào nữa hả trời không nói đâu nhảy dưới nhảy dưới nào tôi quăng cái đó con tôi mình mới quay về chỗ cũ của mình cái sòi đào đào đi đào đi đào đi à đào thấy rồi hả đào tự dạ lên đầu ra nè đây có đá đỏ có kim cương ở đây mèo quá mèo quyết tâm là ban giờ sáng mà kêu tôi lên đây mà mèo rủ tôi làm cương ai kêu giờ ông không ngủ tôi không ngủ tôi đi vệ sinh xíu nè hả đi vệ sinh xíu lùi lùi đi bỏ tôi đảo đi mà thì bút tôi sinh tồn bây giờ sáng vậy đúng không ừ đi vệ sinh xíu ông giỡn tôi hả trời ơi bố ơi không biết hả đi làm giả sử con đi vệ sinh nha tôi đang cầm theo cái máy tính tôi đi đi vệ sinh nè từ từ từ từ tôi kéo quần ra đấy à, là vô lớp là bo nó. quá thời gian quá thời sắc luôn mới lên Ủa vậy nào nào nào chúng tham gia hay sắc rồi đó Một phần quá đẹp Đúng rồi luôn á, tham gia hay sắc chứ không có làm gì đâu rồi Lô mốt được giờ con dâu Ủa nãy giờ mày kiếm cái gì không? Không, có được gì cho Trời chán giờ đó sẽ tìm có thể với bà ha ở à, đây nhiều cái gì nhiều nhiều đủ hết trời ơi đổ ra ba cái nãy ừ, ừ, à. cái đầu tiên đổ ra ba đầu tôi thấy không có hơi nữa nè, đào ừ. không có gì trơn á dạ ông có giữ được cái tầm tích của cái thứ hai không giống như cái ông giữ được cái tầm tích thứ hai không giữ được hết thôi đổ ra ba hết rồi nè đổ ra đây đổ ra ba không hên đâu đổ đây đây hả ok gì bò sữa bò sữa giá máu phải uống sữa bò nhiều tăng đấy con dịch trong hang dạ con dịch trong hang đây là nè có điểm tự nhiên cái mắt bạn nha nha Okay. chuyện kia nè Biết đâu kiếm em có khả năng nào Ôi mình sao tới đây rồi mình xin trời Trời, ủa đâu không đi được Ôi ghê, chỗ đang đạp chứ mình xin mỏi Cho nên em đạp nó khác luôn kìa chứ anh có mẹ được hơn cắt xa rồi, bỏ mấy mét vậy mới được Ôi, cho tôi tự tiến cái chỗ đạp không cần không đâu Ủa, chị vậy Hả? Không, không Còn có gì đâu Nè, nè, cũng thắt nè Cái gì? Cũng thắt nè, có sắp sụp được không?

người quất được phát đánh thức Calabon thuộc Drabon đừng để trao phiêu mày gì xạo quá kim cương có một hai viên thôi anh gì đó được đi được đi được đi được đi đi yeah. ok chúng ta đã bắt được con dịch bắt này một trăm hành ông tao đã bỏ đồ quá đáng thì cái lúc mà đang xịn tôi kêu cỏ tao lét qua cỏ như tao lét rồi chứ tôi thì quá trời luôn nè với một tháng tôi trời ơi nó đào ra mình đào luôn sao luôn mà chá chá luôn mà để mình bục cái hương dạ, sao xuống lỡ mà à có tắt rồi làm gì sao khó vậy đâu im nhỉ đấy ít á xuống rồi nè con trai này hình như là của cha mình đời tiếng hóa Trời ơi, hồi quốc cũng có đánh mấy cái Đấy là cũng sướng Thường thường bẩn luôn vậy nó hay cái bẫy chơi nó sao mình ngu quá ta Không được Giờ phải chạy ra cái đường mở Còn công nhận mình rảnh thôi, đúng rảnh thôi mày À, không tình gì Ở kia nữa Ủa trời Wow Ủa đi ra 3 sáng rồi giờ lên đi ngủ đi Đừng đào nữa lo cho người lắm Cái này con mới hả Trên đời không có cái hang kim cương nào Trên đời này đâu Có thật phát không được không chứ chẳng Thôi thôi Trên chơi khủng long nữa chỉ có cái kim cương này là của một dành cho mày thôi. Ồ, mới không quá. Ờ, cái này kêu người à làm tặng cho mình dĩ nhiên là ờ vậy là do mình làm đầu tiên làm cái hang dành cho mình rồi cho mình khỏi đầu nữa vậy cái hang tôi kiểm giác không có hợp hết á có thiệt là cái hang đó cái đời có hang kim cương không hả cái hang là ổng thúc làm cho mèo phải cái hang là phải cái này ra giết á không biết hero biết hero không biết gì <laughs> à, vậy không nhìn mặt tôi nữa cái nào không không mặt dạ đó dạ dạ tao biết tao có chuyện đó nè tao đi ra mình già rồi đâu có già đâu già ok mình ở là ở đây bye bye quá năng nhân tới đây tạm dừng nhé của kênh chào chào thích ủng hộ một kênh gà mờ tv cũng như là kênh ờ, ờ, chào mừng các bạn đến với kênh mình Slenderman đây và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng à. trở lại với cái series đó là cho nước